có nên mua cổ phiếu tại thời điểm khi mà thị trường nó đang giảm mạnh như này không à, có một số bạn có hỏi tôi rằng là hiện tại tài khoản của em đang bị thua lỗ nặng vậy có em có nên mua vào để tiếp tục trung bình giá cho nó thấp hơn hay không thì trong video hôm nay Dũng muốn chia sẻ cho quý vị các bạn lý do tại sao chúng ta lại không nên mua cổ phiếu khi mà thị trường đang trung bình giá xuống như thế này ạ. À. Hello, xin chào anh chị em và các bạn ạ. Xin tự giới thiệu tôi là Quang Dũng, chuyên gia tham vấn đào tạo trong việc đầu tư chứng khoán. Việc để kiếm tiền trên thị trường chứng khoán thực sự là rất là khó khăn với phần lớn các nhà đầu tư nếu chúng ta thiếu kiến thức, thiếu trải nghiệm, thiếu kinh nghiệm và đặc biệt là chúng ta muốn kiếm tiền thật nhanh à, trong buổi sáng hôm nay trước khi mà Dũng ờ, đi tập thể dục thì Dũng có một cái người bạn có lẽ có một người bạn một học viên ở đó có thể gọi gọi điện cho Dũng bạn này cũng mới tham gia một cái chương trình nhưng khi mà Dũng hỏi là bạn đang nghĩ gì thì cái câu chuyện ở đây đó là nếu các bạn đã tham gia một cái chương trình đó là bí mật đầu tư chứng khoán miễn phí dành cho phần lớn anh chị em để chúng ta hiểu rõ rằng là cái cảm xúc của chúng ta cảm xúc của chúng nó sẽ quyết định toàn bộ cái hành vi của chúng ta trong quá trình giao dịch vậy nếu chúng ta thì ạ đang đầu tư chứng khoán mà cái câu chuyện trong tâm trí của chúng ta đang lo lắng sợ hãi mệt mỏi và cảm giác bế tắc thì việc mà bạn có nắm giữ cổ phiếu thì bạn đã thua rồi bao nhiêu bạn thấy là nếu chúng ta đang cảm giác lo lắng mệt mỏi bế tắc thì việc đầu tư chứng khoán dù là bạn có nắm giữ cổ phiếu cổ phiếu có lên thị trường có lên thì về cơ bản cũng đã thua rồi nên nếu chúng ta đang đầu tư dựa trên thì ạ à, cái tâm lý hành vi ở trạng thái bế tắc mệt mỏi thì đó là nguyên nhân dẫn đến chúng ta không thể là bán cổ phiếu ra được không thể thoát cổ phiếu ra được bởi vì chúng ta đang kỳ vọng một phép màu nào đó có thể khiến chúng ta có thể thay đổi vận mệnh. Vậy trong trường hợp phép màu đó có đến với chúng ta, phép màu đó đến với chúng ta thì chúng ta có làm điều đó không ạ? À? Chúng ta lại tiếp tục kỳ vọng nó lên tiếp tục. Chúng ta lại tiếp tục kỳ vọng, kỳ vọng và đó chính là cạm bẫy trên thị trường. ở Dũng sẽ chia tiếp tục chia sẻ những cái chủ đề này để giúp cho các bạn nhận diện ra rằng trên thị trường chứng khoán có bao nhiêu cạm bẫy nó rình dập chúng ta nếu chúng ta không có chiến lược không có công thức không hiểu rõ được chúng ta đang nhìn thấy điều gì bạn đang nhìn thấy điều gì khi thị trường mà đó có những cái phiên giảm điểm như phiên này bạn đang nhìn thấy điều gì bạn đang cảm nhận như nào nếu thị trường đang thấy điều này ạ à? bạn có thể comment được không ạ có bao nhiêu bạn các bạn comment tất cả cái cảm nhận của các bạn đang nhìn thấy cái cảm nhận nhìn thấy điều gì ở đây ạ bạn cảm nhận thấy điều gì bạn nhìn thấy điều gì phải nói được cái thực sự chúng ta đang thấy ở đây nếu bạn nhìn thấy Dũng đang ở đây nếu về một góc độ nào đó nghe phải rất là phản cảm nếu Dũng đang thì rất bình yên tại sao lại như vậy ạ tại sao Dũng lại đang bình yên mà trong khi đó rất nhiều người đang bị thua lỗ tại sao thấy là bao nhiêu bạn cảm giác là rất thấy thoải thoải mái không thấy không thấy có điều gì phải lo lắng tại thời điểm này có thể comment số 1 đúng không ạ nếu các bạn thấy điều này, comment số 1. Lý do tại sao Dũng sẽ chia sẻ cho các bạn. Lý do tại sao? Bởi vì rõ ràng các bạn đã gì ạ? Đã nắm được cái công thức, đã hiểu rõ được là lý do chúng ta cần phải bán cổ phiếu khi mà quá trình hồi nó gì ạ? Quá trình hồi đó nó không đạt những điều kiện. Bao nhiêu bạn đã nghe cái livestream Dũng có chia sẻ là hồi lên để làm gì ạ? À? hồi lên để bán và phải bán bán khi cái phiên hôm ờ, thứ năm thứ năm gì đó khi mà Dũng thấy cái điều mà thị trường nó hồi nó không đạt được có ba lý do các bạn cần phải nắm rõ được là thị trường hồi hồi và nó không tạo ra sự thanh khoản nó không tạo ra sự thanh khoản và khi nó không tạo ra thành thành thanh khoản thì chả có lý do gì bạn cần phải giữ lại cổ phiếu điều thứ hai là các bạn có thấy là Dũng có nói rằng là tôi đã bán cổ phiếu dòng dầu khí bao nhiêu anh nghĩa thế là tôi đã bán cổ phiếu dòng dầu khí tôi mua tôi cũng nói cho các bạn biết và tôi bán tôi cũng nói cho các bạn biết vậy điều gì khiến tôi bán ra điều gì khiến tôi có nói rằng là thị trường nó điều chỉnh bởi vì đó chính là công thức các bạn cần phải nắm rõ điều thứ ba đó là gì ạ lạm phát thì đang gia tăng chúng ta biết là châu Âu chứng khoán Mỹ đang ở xu hướng chứng khoán Mỹ đang trong một xu hướng giảm vậy điều gì diễn ra khi mà Fed tiếp tục nâng lãi suất khi mà Fed tiếp tục gì ạ đưa ra những thông tin tiêu cực mà chứng khoán Mỹ đang là xu hướng tăng hay xu hướng giảm vậy nếu mà thông tin tiêu cực trong một xuống giảm thì điều gì các bạn thấy ạ? À? Dũng đã nói rõ các nguyên nhân, lý do giữa xác suất thành công hay xác suất không thành công. Tỷ lệ chứng khoán Mỹ bước vào chu kỳ giảm là rất là cao, chiếm khoảng 80%, thậm chí là trên 80%. Vậy nếu trong một vài phiên nữa Fed là một trong những gì ạ à? tổ chức về tín đánh giá à phép là một trong những à, <clears throat> hệ thống tài chính lớn nhất của Mỹ họ tăng lãi suất thì sao nếu họ tăng lãi suất thì điều gì diễn ra chứng khoán Mỹ sẽ bước vào một chu kỳ suy thoái rất là nặng bởi vì lạm phát của Mỹ hiện tại đang cao nhất trong rất nhiều năm Vậy khi mà chứng khoán Mỹ bị ảnh hưởng thì Việt Nam chúng ta Việt Nam chúng ta sẽ sao ạ? Việt Nam chúng ta tất cả các tổ chức trên thế giới họ đã đầu tư vào Việt Nam rất là nhiều. Họ tham gia thị trường Việt Nam rất là nhiều. Vậy nếu chứng khoán Mỹ giảm họ thua lỗ, những nhà đầu tư ở Mỹ giảm họ thua lỗ thì họ làm gì? và rất nhiều các quỹ các tổ chức đầu tư cá nhân nước ngoài họ thua lỗ họ làm gì các tổ chức ở Việt Nam họ có nhìn ra điều này không họ có nhìn ra điều này không họ sẽ rút ra khỏi thị trường vậy khi họ rút ra khỏi thị trường khi dòng tiền lớn không tham gia vào thị trường họ lại rút ra khỏi thị trường nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ nên họ có tiếp tục tham gia mua ở đây không ạ? Họ có tiếp tục mua ở trong quá trình xuống giảm không? Hay họ tiếp tục bán ra và bán tháo? Và đây là câu chuyện kịch bản các bạn nhìn thấy Dũng đã chia sẻ chưa ạ? Hello, bao nhiêu bạn thấy là kịch bản này đã được chia sẻ trước rồi ạ? Đây là quá trình kịch bản này đã được chia sẻ trước vào một cái live stream nào đó nhưng rõ ràng nó không lên được bởi vì nó không tạo ra sự thanh khoản đột biến và chúng ta biết rằng là trong trường hợp tốt nhất tốt nhất thì về đến đây nó cũng giảm đúng không còn trong trường hợp tốt thứ nhì thì nó về đến đây nó cũng giảm vậy việc nó giảm mà bây giờ giảm tại thời điểm này vào vùng hỗ trợ lớn nào và là nhà lưu ý này cái này cái quan trọng này gặp vùng hỗ trợ lớn trong xuống ngắn mà không có dòng tiền giảm mạnh giảm mạnh vào vùng hỗ trợ lớn mà không có dòng tiền thì điều gì diễn ra đây là vùng hỗ trợ lớn trong ngắn hạn đây là cái vùng hỗ trợ lớn này đây là cái viên bùng nổ theo đà nó lại giảm mạnh lại vào cái vùng hỗ trợ lớn mà lại không có dòng tiền tham gia vào vậy bây giờ hỏi các bạn rằng là các bạn làm gì chúng ta biết rồi đấy đơn giản thế thôi ạ bây giờ hỏi là bây giờ em hồi thì em có bán hay không bây giờ, hồi nó bán hay không vậy ở đây là không hồi có bán hay không thế thì bây nếu mà nó hồi nó bán ngày mai nó lên rõ ràng chúng ta đang bị thua lỗ rất là nặng ở đây có phải bao nhiêu bạn đã bị thua lỗ nặng ở đây ạ nhưng bây giờ khi mà nó hồi cổ phiếu giảm một đoạn ngắn thôi ạ chúng ta còn lỗ nhiều hơn so với lỗ ở đoạn này ba anh em đã nhìn thấy điều này có thể comment số 3 là không ạ tức là khi mà chúng ta đang bị lỗ đến thời điểm này thì chúng ta sẽ cảm giác rằng là gì ạ lỗ ít hơn khi mà cổ phiếu trong quá trình hồi thì cổ phiếu của chúng ta nó không tăng trong quá trình hồi cổ phiếu của chúng ta không tăng và đặc biệt là trong quá trình giảm thì cổ phiếu chúng ta nó giảm mạnh hơn nên chúng ta lỗ nhiều hơn có đúng không ạ nên việc mua cổ phiếu hồi trong cái nhịp gì ạ trong cái nhịp xác nhận hồi nó đã là cực kỳ quan trọng rồi còn cái việc mà cổ phiếu chúng ta đang yếu nhất mà chúng ta lại tiếp tục nắm giữ thì cái việc khi thị trường nó giảm chúng ta sẽ mất nhiều hơn ở đây câu chuyện ở đây có một cái bạn hôm nay Dũng sẽ phân tích về cái nhóm cổ phiếu của bạn đó nhưng bây bạn đang gì ạ bạn đầu tư 4 tỷ và nghe một bạn nào đó bạn bảo bạn có nghe tham vấn của một bạn môi giới nào đó và sau đó gì ạ cái bạn đấy có chia sẻ là mua một nhóm cổ phiếu và bây giờ khi cổ phiếu giá giảm bạn ấy cũng không thể đưa ra quyết định là có nên bán hay không và đến bây giờ tài khoản chỉ còn gì ạ hơn 1 tỷ bạn này thì gia đình rất là có nhiều cái áp lực rất nhiều áp lực về kinh tế thậm chí tiền có thể đi vay vậy điều gì diễn ra điều gì diễn ra với cái áp lực kinh tế tiền là đi vay các bạn có hiểu không ạ nên dũng làm những video muốn chia sẻ với chúng ta để giúp chúng ta nhận rõ được những cái vấn đề để chúng ta có thể nhận ra và chúng ta có thể thay đổi. Chương trình bí mật đầu tư chứng khoán là một chương trình có thể giúp chúng ta nhận ra những cái cảm xúc, có thể giúp chúng ta định hướng xem là lý do tại sao chúng ta lại có cái cảm xúc như vậy. Theo các bạn, theo các bạn là chúng ta nên bán ra hay chúng ta tiếp tục giữ lại cổ phiếu? Dũng sẽ nói về câu chuyện này kỹ hơn trong một cái livestream gần nhất. Đó là các bạn hãy theo dõi toàn bộ những video trong lần tới. Tại vì Dũng sẽ nói toàn bộ những cái vấn đề để các bạn nhận ra. Và các bạn có thể comment tất cả những cái vấn đề chúng ta thường gặp ở phần dưới kênh YouTube đúng không ạ? Các bạn comment tất cả những vấn đề bạn gặp Dũng sẽ giải quyết cho chúng ta toàn bộ vấn đề trong toàn bộ video trong thời gian ngắn tới. Chẳng hạn nếu cái vấn đề của bạn ấy đang gì ạ? đang 4 tỷ bị thua lỗ 3 tỷ và bây giờ lại còn 1 tỷ và 1 tỷ đó là tiền đi vay thậm chí nhiều hơn thì làm gì ạ cái duy nhất lúc này Dũng không biết ngày mai nó hồi hay không Dũng biết ngày kia nó hồi hay không Bán Bán là bán Bởi vì thứ nhất Chúng ta đang ở trong trạng thái cảm xúc Động loạn Khi bạn đang trạng thái thờ ơ khi trạng thái thờ ơ nó sẽ chuyển sang một cấp độ khác tức giận căm ghét và đến trạng thái là gì ạ tự tử đấy ạ cảm xúc sâu nhất ở trạng thái thờ ơ căm ghét bản thân hờn dỗi và tự tử nên ờ, bán ra thời điểm này hãy bán ra trước ạ bán ra bằng mọi giá quan trọng là chúng ta giữ được tiền đã chúng ta đang có một cái mâu thuẫn rất là lớn đó là phần lớn ở ngoài kia họ sẽ bảo thị trường cổ phiếu đang rất là tốt mọi thứ đang rất là tốt hãy mua trung bình giá xuống đi ạ à. hãy mua trung bình giá xuống đi ạ à. nhưng bởi vì chúng ta đã mua trung bình giá xuống chúng ta đã mua trung bình giá xuống trong một khoảng thời gian rất dài chúng ta đã mua trung bình giá xuống chúng ta tham gia những cổ phiếu trung bình giá xuống nên chúng ta bị thua lỗ rất là nặng ở đây tất cả cái việc mà chúng ta trung bình giá xuống đó là lý do chúng ta bị mất 1 tỷ 2 tỷ 3 tỷ và cuối cùng hết số tiền và sau khi hết số tiền thì chúng ta sẽ mất cái gì nữa các bạn biết không ạ 1 tỷ đã mất rồi 2 tỷ đã mất rồi 3 tỷ đã mất rồi và tiếp tục mất nốt số tiền còn lại những cái quan trọng nữa đó là chúng ta mất mất cái gì ạ anh chị em có thể comment ở phần bên dưới được không ạ hãy comment cái phần bên dưới là mất gì nữa ạ có thể comment và cái điều này là gì ạ mất tinh thần đó là mất niềm tin vào chúng ta còn mất gì nữa ạ à? mất người thân còn mất gì nữa không ạ mất phương hướng còn gì nữa ạ à? thất vọng tột cùng mất mạng bởi vì chúng ta sẽ không yêu bản thân chúng ta nữa chúng ta căm ghét bản thân đến mức mất mạng bản thân dũng đã có từng trạng thái như vậy rồi Dũng đã được kết liễu cuộc đời của mình năm 2000 đầu năm 2011 Định, Dũng đã leo lên tầng 4 nhà mình rồi leo lên cái tum cao nhất là tầng 5 của mình rồi là chuẩn bị gieo mình xuống nhưng Dũng nhìn thấy tất cả cái câu chuyện của chúng ta ở đây đó là gì ạ Dũng lúc đấy Dũng mất rất nhiều tiền và Dũng mất rất nhiều tiền không còn một cái gì cả thế câu chuyện ở đây đó là gì ạ chúng ta còn tiền thậm, thậm chí là gì ạ dù là các bạn có mất tiền đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có thể lấy lại được toàn bộ những gì chúng ta đã mất chúng ta có thể lấy lại toàn bộ những gì chúng ta mất nhưng cơ bản các bạn hiểu đơn giản này thị trường nó đi xuống bao nhiêu bạn đã thấy được là năm 2018 sau khi thị trường đi xuống, rất nhiều người cũng đã cháy và khánh kiệt tài sản khi mà thị trường bước vào xuống giảm. Rất nhiều người đã mất tiền đây. Rất nhiều nhà đầu tư đã mất tiền đây phải mất 5, 10 năm mới trả hết phần nợ. Và sau đó là có một lượng lớn các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường tại thời điểm này dù có chia sẻ là các bạn nên thoát ra đặc biệt là những ai đã có lợi nhuận thì thêm thoát ra chỉ sử dụng 20% để đầu tư còn lại toàn bộ cất đi tuy nhiên sẽ có rất nhiều người đã đạt được mức lợi nhuận rất là lớn bởi vì các cổ phiếu đầu cơ ở đây khi chúng ta đạt được lợi nhuận lớn bởi các cổ phiếu đầu cơ thì lúc ấy chúng ta sẽ phá vỡ toàn bộ kỷ luật vì chúng ta phá vỡ toàn bộ kỷ luật trong cái giai đoạn này nên dẫn đến chúng ta vô tình phá vỡ kỷ luật trong giai đoạn này và chúng ta phá vỡ kỷ luật trong mỗi giai đoạn khác nhau trong một quá trình sideways dẫn đến là chúng ta vẫn kiếm được tiền vì chúng ta phá vỡ kỷ luật chúng ta kiếm được tiền nên chúng ta tiếp tục phá vỡ kỷ luật trong xuống giảm và khi chúng ta phá vỡ kỷ luật trong xuống giảm thì chúng ta dẫn đến cháy tài khoản đó là công thức của sự thất bại Bao nhiêu bạn đã hiểu rõ cái điều này có thể comment cho Dũng số 10 được không ạ? Tức là vì chúng ta không hiểu rõ cái nguyên lý của thị trường, không nắm rõ được cái tư duy, hiểu rõ sự vận động của thị trường. Dù cả cổ phiếu của bạn có tốt đến mấy, dù cổ phiếu trên thị trường có tuyệt vời đến mấy, thì trong xuống giảm nó vẫn cứ giảm. Và sau khoảng 1 năm, 2 năm một vài cổ phiếu sẽ bước vào một chu kỳ mới và đã còn tiếp tục tăng nhưng sẽ có nhiều cổ phiếu sẽ không bao giờ quay trở lại xu hướng mới vì nếu bạn nắm giữ cái cổ phiếu mà bạn nghĩ rằng là sau khi nó giảm nó quay trở lại sau khi nó giảm quay nó quay trở lại mà nó lại không quay trở lại đó là chúng ta sẽ gì ạ à? sẽ không có cơ hội để lấy lại nên bán toàn bộ cổ phiếu ra bán hết ra để chúng ta hãy học được những kiến thức tư duy đúng trong đầu tư chứng khoán bởi vì tiền nó đến từ gì ạ à? tâm ở đâu thì tiền ở đó tâm ở đâu nó sẽ cho chúng ta bao nhiêu tiền nó không đến từ sự may mắn nó không đến từ sự gì ạ à? chúng ta thờ ơ nó không đến từ sự đổ lỗi nó không đến từ sự phàn nàn nên các bạn hiểu rõ việc mà thị trường nó đang lao dốc và tiếp tục điều chỉnh chúng ta cũng nhìn thấy rất nhiều các cổ phiếu đang điều chỉnh và đã có những cổ phiếu sàn sẽ tiếp tục có những cổ phiếu tiếp tục có những cổ phiếu giảm sàn và điều gì nữa chúng ta sẽ biết rằng là có những cái đợt điệp điều chỉnh tiếp tục gãy gãy vùng hỗ trợ lại tiếp tục kéo lên và khi chúng ta gãy vùng hỗ trợ chúng ta làm gì ạ à? sau khi thị trường kéo lên và tiếp tục giảm gãy cái vùng hỗ trợ và như bạn chúng ta làm gì ạ chúng ta tiếp tục bán cổ phiếu và sau khi chúng ta bán cổ phiếu thì một vài cổ phiếu lại tiếp tục tăng và lúc này chúng ta lại gì ạ lúc này chúng ta lại mua vào để mong rằng kiếm lợi nhuận thật nhanh và tiếp tục giảm và đây chính là lúc mà chúng ta khánh kiệt hết sạch toàn bộ số tiền chúng ta có trong khoảng thời gian 10 năm, 20 năm tích lũy và thậm chí là chúng ta tích lũy cả đời. Bao nhiêu chị bạn đã thấy là việc mà chúng ta tích lũy cả đời, sau đó chúng ta lại tiếp tục đầu tư, tiếp tục nâng quy vô mô lớn, vốn lớn và tiếp tục tham gia vào thị trường. Nếu chúng ta không có hiểu rõ được sự vận động thực tế của thị trường cứ mua trung bình giá xuống cứ thấy cổ phiếu giá rẻ lại mua vào cứ lại nghe ai đó mách nước thì cuộc đời chúng ta sẽ trở nên trắng tay bởi vì trò chơi chứng khoán mong rằng bạn sẽ nhận được bài học gì trong video này cái điều thứ nhất nếu chúng ta không có kiến thức không bao giờ có thể thành công được trong đầu tư nhưng có kiến thức cũng thất bại nếu kiến thức đó nó dựa trên tư duy sai tư duy sai sẽ khiến đến thất bại nên chúng ta trước mắt chúng ta phải có tư duy đúng làm thế nào để có tư duy đúng chẳng hạn Dũng sẽ đọc hàng trăm cuốn sách như thế này hàng nghìn cuốn sách về đầu tư chứng khoán khi đọc rất nhiều cuốn sách như vậy Dũng sẽ rút ra được rất nhiều cái bài học từ những cái trải nghiệm của mình. Dũng lại tiếp tục chia sẻ cho quý vị các bạn. Vậy các bạn thì cần điều đầu tiên là các bạn cần phải nắm rõ được những nguyên lý mà Dũng đã chia sẻ ở đây. Vậy khi mà thị trường hồi phục ở đây, về cơ bản khối lượng thấp nó không lên được, mà nó không lên được thì phải bán và chúng ta cần phải thoát ra. Nếu tâm lý chúng ta nó vẫn còn bất ổn thì đứng ngoài còn nếu tâm lý chúng ta tốt thì đợi xem cổ phiếu nào tốt nhất thị trường cổ phiếu nào mạnh nhất thị trường khi bị gãy kênh chúng ta lại mua vào và nếu quá trình đi lên khối lượng thấp biên độ nhỏ chúng ta lại thoát ra và đợi đợt điều chỉnh và trong đợt điều chỉnh thứ ba này khối lượng nhỏ gãy kênh gãy xu hướng ở vùng hỗ trợ B và một phiên khối lượng lớn bắt đáy tăng mạnh. Chúng ta mua sau khi test cung và thị trường bước vào một chu kỳ tăng rất mạnh. Lúc đó tài sản chúng ta có thể quay trở lại tăng gấp đôi, gấp ba giống như chu kỳ trước. Vậy bạn tiếp tục đầu tư trong trung bình giá xuống, tiếp tục nắm giữ cổ phiếu mà chẳng biết là cổ phiếu của bạn sẽ đi về đâu. Thì cái điều duy nhất nó sẽ tiếp tục tàn phá sức khỏe, cuộc sống, niềm tin, kiêu hãnh và đặc biệt là gì ạ? Nó dẫn đến những cái cảm xúc thờ ơ, đổ lỗi và điều nguy hiểm nhất là bạn phá hủy chính bản thân mình. Nếu các bạn nào nào có những câu chuyện riêng mình thì hãy gọi điện nhắn tin cho Dũng, Dũng sẽ giải quyết cho quý vị các bạn những cái câu chuyện như vậy tại vì uh, những cái câu chuyện của các bạn như vậy Dũng mong rằng là sẽ lấy được những câu chuyện của bạn để chia sẻ trên thị trường thì mong rằng cái bạn mà ban nãy có gọi điện cho Dũng á thì có thể nhắn tin toàn bộ câu chuyện của bạn để Dũng sẽ làm một video Dũng kể cốt hành vi xử lý tâm lý hành vi xử lý để chúng ta nhận ra được tại sao phải bán và cách bán để giải quyết những cái vấn đề ra sao và xử lý mọi cái cái cảm xúc chúng ta bởi vì hạnh phúc là những cái gì chúng ta muốn là lớn hơn chúng ta có vậy bây chúng ta gì ạ muốn thì muốn rất nhiều tiền muốn là muốn để hòa vốn và bây giờ mọi thứ chúng ta lại bị mất nên dẫn đến chúng ta sẽ gì ạ vì bị mất nên dẫn đến chúng ta sẽ không hạnh phúc vì không hạnh phúc chúng ta phá hủy cuộc sống và vì phá hủy cuộc sống nên chúng ta lại tiếp tục bị bế tắc vì bế tắc chúng ta lại tiếp tục bị thua lỗ vì thua lỗ chúng ta lại không hạnh phúc không hạnh phúc chúng ta lại tiếp tục phá hủy và cuối cùng cuộc đời chúng ta sẽ kết thúc một cách nhanh chóng một lần nữa thì uh, mong các bạn tại vì bây lời khuyên lúc này nó sẽ gì ạ nó không có lời khuyên nào cả bởi vì thứ nhất là gì ạ mỗi chúng ta có những cảm xúc khác nhau nên với dũng đây là lời khuyên của dũng dũng sẽ bán hết ra và thứ hai hãy à, viết lại toàn bộ toàn bộ những cái vấn đề của mình viết lại toàn bộ những cái vấn đề của mình toàn bộ những vấn đề hay làm sao có thể thoát khỏi bế tắc câu này rất là tuyệt vời Dũng sẽ chia sẻ và một cái chủ đề sau ạ làm thế nào để thoát khỏi bế tắc trong đầu tư chứng khoán làm thế nào để khi mà có 2 tỷ và biến mất thậm chí là nợ đến 10 tỷ thực tế trước đây Dũng có số tiền lớn rất nhiều có nhà có ô tô thậm chí là có 5-6 tỷ bỏ ra sau đó lại lỗ đến hơn 14 tỷ và phải mất rất nhiều thời gian mới lấy lại được vậy rơi bao nhiêu không quan trọng tại vì cái quan trọng là chúng ta phản ứng nào với thị trường hiện tại có thể nó rơi đến 100 điểm 200 điểm thậm chí nhiều hơn nếu các bạn chỉ quan sát đầu tư phái sinh là các bạn có thể nhìn rõ ngay mong rằng là các bạn sẽ gì ạ có những quyết định hãy thoát ra hãy dừng cái giao dịch của mình đã tại vì thị trường có thể đi lên có lẽ còn rất lâu Dù sẽ chỉ cho các bạn khi nào thị trường tạo đáy đợt này thị trường chưa thể tạo đáy được nên nếu các bạn còn tiếp tục nắm giữ có thể ngày mai cổ phiếu bạn hồi nhưng về cơ bản trong dài hạn trong trung hạn thậm chí trong ngắn hạn bạn sẽ vẫn bị cháy tài khoản bởi vì chúng ta không nắm rõ được nguyên lý của nó một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn à, video hôm nay Dũng chỉ mong muốn rằng là Dũng quay trở lại tiếp tục làm những video chủ đề truyền cảm hứng giúp cho các bạn giải quyết các vấn đề giúp các bạn hiểu rõ được các cổ phiếu nó đi theo chu kỳ như thế nào giúp bạn các lý do lý sao tại sao các bạn không nên trung bình giá xuống giúp cho các bạn biết rằng tại sao thời điểm này các bạn cần phải bán ra giúp cho các bạn biết là thế nào là cổ phiếu mạnh nhất trong thị trường trong xuống giảm giúp cho bạn có thể hiểu rõ rằng là làm thế nào để khi thị trường xuống giá giảm các bạn mới có thể kiếm được 100% lợi nhuận và các bạn biết rằng là cái việc mà Dũng đưa ra những cái quy định mua bán và các bạn thấy điều gì tại sao Dũng lại đang vẫn có lợi nhuận tại sao có rất nhiều người đã tham gia đã theo dõi Dũng vẫn có rất nhiều lợi nhuận trong thời điểm này và tại sao Dũng chia sẻ cái thời điểm các bạn tham gia bạn không tham gia tại sao cái thời điểm Dũng bảo các bạn cần phải thoát ra các bạn không thoát ra bởi vì bạn không hiểu và không nắm rõ được nguyên lý hoạt động của nó bởi vì cái niềm tin của chúng ta bị thua lỗ quá lâu dẫn đến chúng ta cảm giác bế tắc sợ hãi trong rất nhiều năm và cái này không thể giải quyết ngày 1, ngày 2 được nên các bạn cần phải comment tất cả cái suy nghĩ cái cảm xúc của mình ở phần dưới và Dũng sẽ giúp cho các bạn bằng những video để giải quyết vấn đề cho quý vị và bạn đặc biệt là một cái bạn mà đã có chia sẻ bạn gia đình của bạn bạn có rất nhiều con tiền tích cóp bằng 10 năm 10 năm rồi mà có được hơn 4 tỷ trong đó lại có tiền đi vay và sau đó thì làm gì ạ bây giờ mất hết toàn bộ tiền và thậm chí là đang âm vào số tiền cả đi vay vậy điều gì diễn ra nếu lại tiếp tục giữ tiền các bạn ạ tiếp tục giữ cổ phiếu cổ phiếu nó không hồi lại đang margin 3 tỷ 4 tỷ có cháy 3 tỷ thì 1 tỷ có cháy nhanh không ạ 4 tỷ cháy 3 tỷ rồi 1 tỷ nó nhanh lắm ạ vậy đang margin mức cao thì cái điều quan trọng nhất là hãy gì ạ bán hết ra còn nó hồi hay không thì ạ nó có hồi thì cũng chả quan trọng nữa bán ra để giải quyết vấn đề tâm lý trước đã sau đó thì à, Dũng sẽ làm một cái video với chủ đề này để giúp chúng ta hiểu rõ được chúng ta cần phải quyết định ra sao. Và mong rằng các bạn sẽ hãy đăng ký kênh của Dũng, hãy đăng ký kênh ở phần bên dưới để cái chủ đề này Dũng sẽ gì ạ? tiếp tục phát tập trung vào tất cả những cái vấn đề chủ về tâm lý, chủ đề bị thua lỗ phải giải quyết như thế nào. thị trường xuống ra xuống, cách thức để chúng ta có thể quay trở lại từ một người thua lỗ trắng tay, thua lỗ liên tục nhiều lần và hiện tại các bạn biết rằng Dũng đang ở đây nói chuyện các bạn Dũng đang ở đây nói chuyện các bạn còn thành công hay không các bạn hãy theo dõi trực tiếp những video thời điểm Dũng mua vào thời điểm Dũng bán ra Dũng đều chia sẻ public để các bạn nắm rõ được một lần nữa xin chân thành cảm ơn xin cảm ơn bạn à, Hà Ngọc Sơn bạn Vũ Thanh bạn ờ, Kiều Dung và tất cả anh chị em đã có mặt ở đây mong rằng là sẽ được ờ, hiện diện và tiếp tục làm những video có ích giúp cho bạn trong thời gian tới thời gian tới thì Dũng sẽ làm rất nhiều các video về chia sẻ những vấn đề chi tiết cũng như là đặc biệt là cái khóa học tiếp tục diễn ra đó là bí mật đầu tư chứng khoán đây là chương trình Dũng tin chắc là nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ được rất nhiều các khía cạnh về cảm xúc khía cạnh về cuộc sống tình yêu các mối quan hệ khác tác động đến thị trường chứng khoán hiểu rõ làm thế nào để các bạn đạt mục tiêu hiểu rõ làm thế nào để các bạn có thể biết được rằng là, là các quy luật vận động của thị trường các nguyên lý về nhân quả cung cầu các quy luật của vận động của phân tích kỹ thuật phân tích cơ bản đặc biệt là các bạn bao nhiêu bạn đã thấy là lần đầu tiên khi mà dũng phân tích cơ bản các bạn thấy nó khác hẳn so với à, rất nhiều người và các bạn thấy rằng là phân tích cơ bản nó cực kỳ đơn giản nếu chúng ta hiểu rõ được các nguyên lý của gì ạ à? cái chiến lược của công ty hiểu rõ văn hóa doanh nghiệp hiểu rõ được gì ạ à? mọi thứ vận động của doanh nghiệp nó sẽ diễn ra như nào các báo cáo tài chính nó gì ạ à? phân tích nó đơn giản và dễ dàng như nào và tất cả cái điều này nó sẽ được Dũng chia sẻ trong những chương trình dành cho các nhà đầu tư mới thậm chí là các nhà đầu tư lâu năm các nhà đầu tư bị thua lỗ rất là dài rồi thì nó cũng vẫn phù hợp với quý vị và bạn một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chương trình đấy có thể nó sẽ diễn ra vào tuần sau tuần sau tuần sau nữa tùy thuộc và Dũng sẽ có những video gửi đến các bạn để giúp cho các bạn định hình cho các bạn một lần nữa xin chân thành cảm ơn chúc các bạn có những quyết định sáng suốt trong đầu tư xin cảm ơn